Khởi đầu từ năm 2018 thì AZFIN Việt Nam đưa ra cái chiến lược đầu tư tích sản áp dụng cho các nhà đầu tư cá nhân. Thì ờ, đến nay sau 4-5 năm phát triển thì tích sản cổ phiếu đã trở nên rất phổ biến ờ, trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Tuy vậy thì không phải ai cũng biết, ờ, cũng hiểu về tích sản cổ phiếu cụ thể là như thế nào, nó có triết lý như thế nào. Thì hôm nay thay mặt AZFIN Việt Nam thì tôi chia sẻ đến anh chị quý vị nhà đầu tư về chiết lý tích sản cổ phiếu tại AZFIN Việt Nam. Thì phương pháp này là một cái phương pháp đầu tư giá trị dành cho những nhà đầu tư không chuyên. Vậy thì tích sản cổ phiếu cùng AZFIN là gì? Tích sản cổ phiếu là phương pháp đầu tư giá trị dành cho nhà đầu tư không chuyên nhằm mục đích xây dựng cái nguồn thu nhập thụ động có các đặc điểm sinh lời cao, bền vững, lâu dài, hướng đến tự do tài chính thì đấy là cái mục tiêu của tích sản cổ phiếu nó mới đúng nghĩa còn rất nhiều những cái nội dung lan truyền trên mạng xã hội hay là ở nơi này nơi kia do những người chuyên gia cũng mong muốn là mượn dành cái tích sản cổ phiếu để thể hiện quan điểm của mình nào là tích sản cổ phiếu thì phải dành một phần ra để giao dịch để chết đinh nào là tích sản cổ phiếu thì phải cắt lỗ khi chạm ngưỡng âm mấy phần trăm vân vân thì tất cả những đó cái đó thì nó uh, về cơ bản nó là cái hàng fake của tích sản cổ phiếu mà thôi chứ nó không hiểu đúng cái bản chất ý nghĩa của tích sản cổ phiếu đó bản chất ý nghĩa là để xây dựng một nguồn thu nhập thụ động tức là tự nó vận hành nó đẻ ra tiền cho những người tích sản cổ phiếu và cái nguồn thu nhập đó đáp ứng được các cái nhu cầu cơ bản của gia đình của bản thân người tích sản từ đó hướng đến là một cái gọi là tự do tài chính thì đấy mới là cái ý nghĩa đích thực của tích sản cổ phiếu cùng AZFIN Việt Nam à, tiếp theo cái cơ sở để đạt được cái mục tiêu xây dựng cái nguồn thu nhập thụ động hướng đến tự do tài chính là gì đúng không ạ hay chúng ta gọi là cơ sở để tích sản cổ phiếu thành công là gì thì thứ nhất đó là dựa vào cái triết lý tích tiểu thành đại của cha ông chúng ta để lại. Thứ hai, dựa vào cái cơ sở là đứng trên vai người khổng lồ. Tức là chúng ta mượn sức những doanh nghiệp tốt, những doanh nhân giỏi, những công ty hàng đầu, họ làm ăn hiệu quả thì chúng ta đầu tư vào đó và tự nhiên nó đẻ tiền cho chúng ta. Thậm chí cao hơn rất rất nhiều lần so với việc chúng ta tự kinh doanh. Trong khi về cơ bản chúng ta sẽ không vất vả bằng tự kinh doanh thì mới có thể hướng đến tự do tài chính được rồi tiếp theo chúng ta dựa vào một cái nguyên lý nữa đó là nguyên lý ứng dụng cả lãi suất kép làm sao cho nó phát huy được hiệu quả tốt nhất ai cũng biết đến lãi suất kép nhưng không phải ai cũng có thể tận dụng nó ứng dụng vào cuộc sống để thành công thì cụ thể hơn à, cái triết lý đầu tiên là là tích tiểu thành đại thì đây là một cái truyền thống từ xa xưa của người Việt chúng ta phải nói dân tộc Việt Nam là một trong những dân tộc rất giỏi về cái việc tích tiểu thành đại này, về cái việc tiết kiệm này. Thì chúng ta cũng có rất nhiều các cái tấm gương ở đất nước này rất thành công từ cái việc đó. Ví dụ như là bà Nam Lũng, người à, làm bún thôi mà cũng xây ngơi dựng cơ ngơi lên đến cả ngàn tỷ đồng. Rồi là rất nhiều các cái tấm gương uh, xung quanh chúng ta. Người ta um, chỉ làm ruộng, làm nông thôi chẳng hạn hoặc là làm những công việc ở quê thu nhập không có nhiều nhưng mà vẫn nuôi được mấy con học đại học vẫn xây được nhà vân vân đúng không ạ thì uh, vạn dặm bắt đầu từ những bước chân thì có tích từ những đồng đầu tiên thì cuối cùng chúng ta mới có được cả cơ ngơi chúng ta mới có được cả một cái nguồn lớn rồi tiếp theo nếu mà chúng ta không tích nhỏ thì rõ ràng không bao giờ có lớn không có những đồng đầu tiên thì không bao giờ có trăm nghìn đồng, triệu đồng, chục triệu đồng hay tỷ đồng cả. Và có tích lũy thì mới có vốn để đầu tư sinh sôi nảy nở. Và cái cơ sở quan trọng để cho tích sản cổ phiếu thành công là cái tích tiểu thành đại này. Nó tạo thói quen rất tốt để xây dựng cái nguồn lực bỏ vào tích sản cổ phiếu. Đó, thì cái việc tích lũy này không những là nó mang lại tiền cho chúng ta nhiều trong tương lai mà nó còn tạo một thói quen tốt thì từ ngày có cái tích sản cổ phiếu tại AZFIN Việt Nam thì rất nhiều anh chị chia sẻ rằng cùng thì cái thu nhập như trước đó nhưng mà không hiểu tại sao tôi lại bỏ ra được gấp rưỡi gấp đôi so với trước đó bởi vì cái câu trả lời rất đơn giản đó là các anh chị lúc đó đã có mục tiêu của mình rồi tức là hàng tháng khi có lương thế nào có mục tiêu trích luôn một nguồn bỏ vào đầu tư bỏ vào tích lũy nó thành thói quen thế thì khi đó chúng ta không còn dư tiền cho người để chúng ta tiêu bừa phứa hay là tiêu vào những cái việc mà không thực sự cần thiết đúng không ạ đó và cái việc tích sản có mục tiêu ấy thì sẽ khiến cho cái việc chi tiêu như tôi vừa nói rất khoa học rồi là khiến cho người ta tiết kiệm được nhiều hơn rất nhiều đó. thì đấy là một cái truyền thống rất tốt đẹp một cái triết lý mà chúng ta cần phải dựa vào tiếp theo cái triết lý thứ hai để có thể xây dựng được cái tích sản cổ phiếu thành công hướng đến tự do tài chính đó là đứng trên vai người khổng lồ à, để leo lên được đỉnh cao thì cách nhanh và an toàn nhất là đứng sẵn trên vai người khổng lồ anh chị ạ à, năng lực mỗi người là có hạn đúng không năng lực mỗi người có hạn chúng ta không thể vừa làm tốt những cái công việc thông thường chúng ta lại kinh doanh tốt và làm rất nhiều thứ được đúng không thì việc gì chúng ta làm tốt thì chúng ta tập trung ví dụ công việc chuyên môn của chúng ta đúng không ạ còn việc để tiền để ra tiền nếu chúng ta chưa có đủ năng lực làm tốt thì chúng ta hãy dựa vào những người khổng lồ đúng không ạ và muốn thành công thì hãy đầu tư vào những người giỏi nhất và người khổng lồ trong việc đầu tư tích sản cổ phiếu là đúng không ạ là những cái doanh nghiệp đầu ngành là những doanh nghiệp có lợi thế cạnh tranh mạnh là những doanh nghiệp có quản trị công ty xuất sắc. Lãnh đạo họ không những làm ăn giỏi mà họ còn chú tâm đến quyền lợi của tất cả các cái cổ đông dù nhỏ dù lớn. Đúng không ạ? Thì tôi lấy ví dụ như này. Ở Việt Nam hiện nay có rất nhiều các cái doanh nghiệp được định giá đâu đó bằng với giá trị sổ sách tức là bằng với cái vốn đầu tư. Còn chưa kể đến thương hiệu, chưa kể đến hệ thống, chưa kể đến con người vân vân vốn lên đến năm bảy chục ngàn tỷ trăm ngàn tỷ mà sinh lời một năm đâu nó 20 đến 25 phần trăm tức là sinh mời 20 25 ngàn tỷ trên 100 ngàn tỷ Đúng vâng không? rất khủng khiếp còn chúng ta hãy thử suy nghĩ mà xem liệu chúng ta có thể mở cái kinh doanh gì 10 tỷ mà sinh lời 2 tỷ đến 2 tỷ rưỡi một năm không? rất khó đúng không ạ có thể được nhưng mà khi lên đến 100 tỷ chúng ta có sinh lời được 20 tỷ đến 25 tỷ 1.000 tỷ có sinh lời được 200 đến 250 tỷ không rất khó rất khó còn thông thường chúng ta có những cái kinh doanh nhỏ thì tất nhiên cái hiệu quả sinh lời trên vốn nó sẽ cao nhưng các anh chị thử tính trừ đi cái công của mình thì thế nào các anh chị tính khấu hao đi thì nó thế nào nó rất khó để kinh doanh vậy thì chúng ta có thể nhờ những người xuất sắc như thế đầu tư làm ăn cho chúng ta bằng cách hãy đầu tư vốn vào những công ty và nó sẽ đẻ tiền cho chúng ta theo năm tháng tiếp theo cái triết lý thứ ba mà chúng ta dựa vào trong cái việc tích sản cổ phiếu cùng AZFIN Việt Nam đó là lãi kép thì thực sự lãi kép nói ra ai cũng biết và ai cũng thấy nó thật là tuyệt vời nhưng không mấy ai thành công trong cái việc áp dụng đó đúng không ạ thì à, nhà khoa học Albert Einstein đã từng chia sẻ lãi suất kép là kỳ quan thứ 8 trong thế giới này những ai hiểu nó vận dụng nó sẽ chẳng phải trả gì cho nó cả đúng không ạ rất thành công được từ cái đó đúng không? thì đây là một cái minh chứng ví dụ rất rõ về cái việc phát huy lợi suất kép thì uh, tổng tài sản của ngài Warren Buffett tính đến năm 83 tuổi thì đã là 58 tỷ đô 60 tỷ đô thì tính đến 2022 nếu mà ngài Warren Buffett mà không tính cái phần cho đi để từ thiện ấy, thì tài sản của ngài đâu đó cũng khoảng độ 250 đến gần 300 tỷ đô. Và chúng ta có thể thấy ngài đã kiếm được 1 tỷ đô đầu tiên vào năm khoảng độ 54 tuổi. 54 55 tuổi, 55 tuổi. 1 tỷ đô đầu tiên 55 tuổi. Nhưng mà đến năm 83 tuổi đã có 60 tỷ đô. Đến năm 90 ờ, tuổi, hơn 90 tuổi, giá trị đồng đó đã, đã nhân đến khoảng 250 tỷ đô thì đây là một người phát huy cái lãi suất kép cực kỳ tốt thì cái lãi suất kép ấy làm sao để nó phát huy tốt nhất thì cái điều đó thì không ở không ở đâu hoặc rất ít nơi có thể giúp các nhà đầu tư hiểu rõ cặn kẽ để áp dụng vào cho hiệu quả đúng không thì ở bên tay phải tôi đây là cái công thức FV tức là giá trị tương lai của cái tài sản thì bằng CF nhân với 1 cộng R mũ N trừ 1 chia cho R dưới. Thì trong đó FV là tổng giá trị tài sản trong tương lai chúng ta có thể tích lũy được. CS tức là dòng tiền tích lũy đầu tư hay nói cách khác là dòng tiền để chúng ta có thể tích sản hàng tháng hàng năm. Đúng không ạ? Ở đây là tính hàng năm. N tức là số năm đầu tư tích sản. R tức là lãi suất đầu tư chúng ta có thể nhận được thì bí kíp để có thể tăng tài sản mạnh trong tương lai khi áp dụng lãi suất kép là gì? Thứ nhất, làm sao để có dòng tiền đầu tư lớn hơn, tức là cái CF kia lớn hơn. Đúng không Tức là hãy tập trung thật mạnh mẽ vào cái công việc quý vị anh chị đang làm, đang có lợi thế cạnh tranh mạnh. Hãy tập trung mạnh mẽ vào nó để gia tăng thu nhập. Từ đó có thêm cái nguồn tiền cho tích sản cổ phiếu. Bên cạnh đó để có thêm nguồn tiền cho tích sản cổ phiếu thì quý anh chị hãy chi tiêu một cách khoa học tiết kiệm một cách kỷ luật thì từ đó cùng thì một cái lượng tiền làm ra chúng ta có thể tích nhiều hơn cho cái việc đầu tư điều đó rất quan trọng rất quan trọng tiếp theo cái yếu tố thứ hai là thời gian đầu tư càng dài thì cái giá trị tài sản tăng càng nhanh tôi lấy ví dụ nếu mà lợi suất 26% một năm chẳng hạn. Thì 10 năm sau cứ gấp 10 lên. Tức là người đầu tư sớm hơn được 10 năm chẳng hạn. Thì người ta sẽ gấp 10 lần cái người đầu tư muộn hơn 10 năm. Thế thành ra đầu tư càng dài càng tốt. Càng dài càng tốt. Như quý vị có thể nhìn thấy ở ngày Warren Buffett này. Nếu mà ông đầu tư chỉ đến năm 9 tuổi thôi thì ông có hơn 3 tỷ đô thôi. Đúng không ạ? Nhưng đến 72 tuổi là ông đã có 36 tỷ đô. 83 tuổi đã có 58 tỷ đô thì đầu tư để được càng dài hơn thì một là chúng ta đầu tư càng sớm càng tốt à, nếu như anh chị à, đang ở tuổi 20 30 thì quả là tuyệt vời chúng ta bắt đầu giai đoạn đó là khá sớm nhưng nếu như anh chị ở 40 50 60 thì cũng không phải quá muộn lúc đó anh chị hãy tập thể dục sống thật khỏe để cái thời gian cái tuổi thọ của mình nó kéo dài hơn thì nó cũng kéo cái thời gian đầu tư rất dài và bên cạnh đó nếu các cô chú mà đã 60 tuổi chẳng hạn thì lúc đó các cô chú hãy hướng dẫn con cái hướng dẫn các cháu để các cháu có thể tích sản từ năm 10, 10 tuổi chẳng hạn 15 tuổi đúng không ạ đó là một điều rất tốt thì cái vấn đề thứ hai chốt lại là cái thời gian đầu tư phải dài hơn bằng cách một là phải đầu tư sớm hơn hai là phải sống thọ hơn và thứ ba đó là lãi suất đầu tư phải cao hơn thì cái muốn lãi suất đầu tư phải cao hơn thì chúng ta cần phải liên tục trau dồi kiến thức học hỏi không ngừng và đặc biệt là cái R này cái lãi suất này nó phải ổn định và cao thì tức là chúng ta phải thật là cẩn thận trong cái quá trình đầu tư chứ không thể đem đi đánh bạc đó. Thì ứng dụng vào cái việc tích sản cho con học đại học chẳng hạn. Nếu bỏ vào ban đầu khi con uh, bắt đầu sinh ra chúng ta bỏ 120 triệu vào đầu tư tích sản. Và mỗi tháng chúng ta chỉ cần bỏ thêm 2 triệu thôi. Thì uh, à, 18 năm sau thì quý anh chị sẽ có 3,82 tỷ đồng. Nếu trừ lạm phát 4% một năm, tôi tin rằng là lạm phát của Việt Nam trong tương lai sẽ thấp hơn 4% đấy nhưng chúng ta hãy trừ hẳn lạm phát 4% mỗi năm. Thì à, với lãi suất đầu tư 15% một năm bằng với cái việc tăng trưởng của thị trường chứng khoán Việt Nam thì thì các anh chị sau 18 năm đấy có 3.82 tỷ. Trừ lạm phát 4% đi thì vẫn có tương đương với sức mua hiện tại là khoảng 2.24 tỷ đồng. Thì với cái mức 2.24 tỷ đồng này thì thoải mái cho con học đại học quốc tế ở Việt Nam. Và cái mức này nếu học đại học ở nước ngoài thì nó có thể hơi thiếu một chút nếu vậy thì quý anh chị có thể tăng lên không phải 2 triệu mà ta tăng lên là 3 triệu hoặc 4 triệu thì lúc ý thoải mái cho cái việc học đại học ở nước ngoài luôn ở nước ngoài luôn đúng không ạ thì khi chúng ta tích sản tích lũy được cho con như thế này thì nó có rất nhiều những cái lợi ích thú vị lợi ích đầu tiên đó là chúng ta chuẩn chúng ta gọi là chuẩn bị chắc chắn được một cái nguồn nguồn tiền đến lúc các con cần học đại học nó sẵn có thì chúng ta không phải cuống cuồng đi lo tiền còn đa phần chúng ta là cứ đâu đến đâu hay đến đó thì là lắm lúc đến đến lúc con đi học chẳng hạn gặp khó khăn rất nguy hiểm tôi còn nhớ năm 2011 đến 2014 cái giai đoạn đó là một giai đoạn cực kỳ khó khăn của bất động sản cũng như là nền kinh tế của Việt Nam thì có rất nhiều các phụ huynh à, giàu lên ở Việt Nam là nhờ bất động sản thì họ cho con học ở các trường quốc tế ví dụ như trường Olympia chẳng hạn ở Hà Nội thì khi cho con học thì tài chính họ rất dùng rỉnh bất động sản rất được giá thì họ tin rằng là học xong thì họ sẽ đưa cho các con đi học đại học ở nước ngoài ở Mỹ ở châu Âu ở Úc vân vân nhưng khi mà khủng hoảng kinh tế đến mọi thứ khó khăn thế thành ra cái nguồn tiền của họ không dự phòng cho con sẵn và lúc ý các bạn rất nhiều các bạn trẻ sống dở chết dở vì cái câu chuyện đã chuẩn bị tinh thần đi du học nhưng đến nơi lại không có tiền để đi du học và phải ôn thi rất vất vả để thi đại học trong nước thì tất nhiên rất là khó chính vì thế là hãy chuẩn bị ngay từ đầu thì nó nhẹ nhàng hơn đúng không ạ đó nó chắc chắn hơn và thứ hai là mỗi tháng chúng ta chỉ trích là hai triệu thôi 3 triệu thôi là một khoản không lớn chúng ta hoàn toàn có thể trích được rất dễ dàng đặc biệt là sau này bây giờ hai ba triệu có thể nó cũng hơi hơi nhưng mà 10 năm nữa 15 năm nữa 2 đến 3 triệu cho các con nó quá nhỏ trong việc tích lũy cho con học đại học đúng không ạ rồi là tiếp theo đặc biệt quan trọng trong quá trình tích sản như thế này mình cũng đào tạo con luôn đây con ơi cha mẹ tích sản đây mỗi tháng bỏ vào từng này đây chúng ta mua như thế này đây chúng ta để vào cổ phiếu doanh nghiệp này đây vân vân đây thế là tạo ra một cái bài học về đầu tư về tích lũy về sinh lời về lãi suất kép cho các con gọi là bài học vô giá không một trường đại học nào có thể dạy được cả đó chính là cái thực tế trải nghiệm của con cùng cha mẹ đầu tư chuẩn bị cho cái tương lai của con thì đấy là những cái mà triết lý của việc tích sản cổ phiếu hướng đến xây dựng một nguồn thu nhập thụ động cao bền vững để tự do tài chính thì uh, chúc anh chị có những cái kiến thức hữu ích cho cái tích sản cổ phiếu này như ở phần trước thì à, chúng ta đã trao đổi về cái triết lý của tích sản cổ phiếu vậy thì ở phần này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cái sứ mệnh và giá trị cốt lõi của tích sản cổ phiếu như thế nào để có thể đạt được cái mục đích cuối cùng là xây dựng cái nguồn thu nhập thụ động có sinh lời cao bền vững hướng đến tự do tài chính thì à, sứ mệnh của tích sản cổ phiếu đó là giúp các cái thành viên xây dựng được cái kênh thu nhập thụ động hướng đến tự do tài chính thông qua cái chiến lược đó là tích lũy cổ phiếu xuất sắc với định giá hấp dẫn thì cái giá trị cốt lõi của cộng đồng tích sản cổ phiếu tự do tài chính AZFIN Việt Nam gồm 5 giá trị như sau. Thứ nhất là đầu tư giá trị. Thứ hai, lựa chọn cổ phiếu xuất sắc. Thứ ba, không chỉ mua cổ phiếu mà mua một phần doanh nghiệp. Thứ tư, tập trung vào giá trị thay vì giá cả. Thứ năm, kiên định và kỷ luật. Thì uh, đầu tư giá trị là gì? Tức là hiểu một cách đơn giản đầu tư giá trị chính là mua một tờ tờ đô la chỉ mất với 50 sen thôi. Đó, tức là mua với giá bằng nửa thôi. Tức là đầu tiên là liên quan đến đầu tư giá trị phải là cổ phiếu tốt đã. Thứ hai là mua phải dưới giá trị của nó một cái khoảng chiết khấu. Và thứ ba đó là nắm giữ lâu dài để cái giá trị nó trả lại cho chúng ta những cái thành quả ví dụ như cổ tức ví dụ như tăng giá vân vân đó gọi là đầu tư giá trị đó cái cái đó là cái gì giá trị cốt lõi đầu tiên tiếp theo cái yếu tố thứ hai yếu tố cốt lõi thứ hai đó là lựa chọn cổ phiếu xuất sắc thế nào là một cổ phiếu xuất sắc thì doanh nghiệp phải có lợi thế cạnh tranh mạnh thì lúc đó nó mới có thể tăng trưởng phát triển rất lâu dài trong tương lai bởi vì bản chất chúng ta tích sản cổ phiếu là đầu tư dài hạn đúng không ạ thứ hai là quản trị công ty phải xuất sắc thì chỉ có những cái công ty có ban lãnh đạo tốt giỏi xuất sắc thì mới có thể trèo lái và đưa con thuyền đi xa vượt mọi dòng bão và đặc biệt họ cũng mới đối xử tử tế với những cái cổ đông nhỏ như chúng ta và thứ ba là hiệu quả kinh doanh phải cao thì đó mới là một cái doanh nghiệp xuất sắc tiếp theo uh, giá trị cốt lõi thứ ba đó là chúng ta không chỉ là mua cổ phiếu mà là mua một phần của công ty thì uh, chúng ta hãy cùng nhau ngồi tư duy giàu nhất trên thị trường là những ai đúng không là những ông chủ của các công ty rất nhiều người cũng đã nhảy vào mua cổ phiếu của họ nhưng mà được một chút người ta đã nhảy ra hoặc cắt lỗ nhảy ra trong khi những chủ doanh nghiệp thì họ nắm giữ cái lượng cổ phần rất lớn của công ty. Họ đồng hành cùng doanh nghiệp đi rất nhiều năm và tự nhiên tài sản nó tăng rất mạnh mẽ. Đúng không? Các tỷ phú giàu nhất Việt Nam hay giàu nhất thế giới cũng đều là đến vì việc họ nắm giữ rất chặt cái cổ phiếu tốt của công ty mình lâu dài và để nó phát huy tác dụng. Thứ hai là sở hữu hữu cổ phiếu chính là sở hữu một phần công ty. Thì khi đó chúng ta mới có tư duy như một ông chủ thực sự của công ty đó. Chứ còn nếu chúng ta nói sở hữu cổ phiếu như kiểu là đánh đề lướt sóng hay là cầm cho uh, tôi mua tí rồi tôi để bỏ đấy tôi không quan tâm. Thế thì nó sẽ không bao giờ hiệu quả. Mà chúng ta hãy đứng trên góc độ chúng ta sở hữu một phần của công ty đó. Thế thành ra chúng ta sẽ quan tâm đến nó nhiều hơn. Chúng ta sẽ hiểu nó nhiều hơn. Và dĩ nhiên chúng ta sẽ được hưởng lợi lâu dài như các cái chủ doanh nghiệp của các cái công ty đó, các cổ phiếu đó. Tiếp theo, thứ tư là cái giá trị cốt lõi của cộng đồng tích sản cổ phiếu đó là tập trung vào giá trị thay vì giá. À, ngài Warren Buffett đã từng nói một câu nổi tiếng, giá cả là thứ bạn trả, còn giá trị là thứ bạn nhận được sau này. Tuy vậy thì đa phần các nhà đầu tư thì họ không biết đến giá trị và họ cũng chả quan tâm đến giá trị à, ngày hôm trước ngày hôm sau giá cổ phiếu giảm 7% 10% họ kêu âm lên như kiểu doanh nghiệp phá sản rồi trong khi trong một ngày qua thì doanh nghiệp không có gì thay đổi cả đúng không ạ thì nhà đầu tư chúng ta thường bị cái giá nó đập vào đầu và chúng ta thường chỉ quan tâm đến giá mà thôi không quan tâm đến giá trị bởi vậy cho nên 95% thua lỗ là như thế còn khi chúng ta đập tập trung vào giá trị ấy, thì chúng ta sẽ biết chúng ta đang nắm cái gì đang nắm cái gì và nếu giá có xảy ra rất rẻ chẳng hạn thì chúng ta sẽ thấy đó là một cơ hội mua vào tốt hoặc khi giá mà rất cao tăng rất mạnh chẳng hạn thì chúng ta thấy đó là một cơ hội để chốt lời rất tốt đó hãy tập trung vào giá trị thay vì giá cả tiếp theo cái giá trị cái giá trị cốt lõi cuối cùng của cộng đồng tích sản đó là kiên định và kỷ luật đó à, chúng ta hãy cùng nhau trao đổi vì sao mà đầu tư đất tỷ lệ thành công lại cao hơn đầu tư chứng đó. bởi vì đầu tư đất có khi người ta có thể nắm giữ 5 năm 10 năm một cách thoải mái nhưng đầu tư chứng cứ 5 ngày 10 ngày là bắt đầu người ta khó chịu người ta không chịu được người ta muốn vác ra bán luôn đó chính vì thế cho nên thì khi hào hứng lên thì người ta nhảy vào vào và khi thị trường xuống thì người ta cắt lỗ ầm ầm và bởi vậy 95% nhà đầu tư mới thua lỗ. Rồi chúng ta hãy thử suy nghĩ xem vì sao chủ doanh nghiệp xuất sắc thì nó lại tăng tài sản nhanh hơn nhiều so với các nhà đầu tư. Bởi vì đơn giản họ nắm giữ doanh nghiệp của họ lâu dài. Thay vì họ nhìn giá nhảy ngoài kia thì họ nắm giữ doanh nghiệp của họ. Thế thành ra là doanh nghiệp thì nó cũng có lúc thăng lúc trầm. Tuy nhiên những doanh nghiệp xuất xuất sắc thì về lâu dài là giá trị nó sẽ tăng theo thời gian rất mạnh mẽ và những người đồng hành cùng doanh nghiệp lâu dài sẽ là những người hưởng lợi nhiều nhất tuy nhiên như đã trao đổi ở phía trên chúng ta phải chọn đúng những cái công ty xuất sắc anh chị ạ đúng không ạ rồi vì sao Warren Buffett lợi suất kép 20% một năm lại là nhà đầu tư giàu nhất bởi vì ông ấy kiên định ông ấy kỷ luật ông ấy tuân thủ chặt chẽ những cái nguyên tắc chiến lược đầu tư giá trị của mình và để cho lãi suất kép nó mới phát huy tác dụng còn nếu quý vị đánh T3 T5 hay một ngày tháng hai tháng ba tháng một năm đi chẳng nữa thì lãi suất kép nó không phát huy tác dụng đâu nó phải phát huy tác dụng rất lâu dài đến hàng 5 năm 10 năm 20 năm thậm chí nhiều và có một cái câu chuyện rất là là nổi tiếng Jeff Bezos à, tỷ phú một trong tỷ phú giàu nhất thế giới chủ tịch của Amazon đã hỏi Warren Buffett chiến lược của ông rất đơn giản tại sao người ta không bắt trước ông thì Warren Buffett đã trả lời một cái câu hỏi trả lời rất là dí dỏm bởi vì không ai muốn giàu chậm cả bởi vì ai muốn vào thị trường chứng khoán cũng muốn 3 ngày, 5 ngày, 10 ngày, 1 tháng, 2 tháng kiếm lợi nhuận 10, 20, 30, 40%, thậm chí gấp 2, gấp 3, gấp 4, gấp 5 lần. Đó và khi họ nhìn cái giá cả trên thị trường và họ quên hết mọi thứ. Họ cuốn theo cái điều đó. Thay vì là nhìn vào giá trị của doanh nghiệp.

2021 là 15% và 2022 là 20%. Đó, thì cổ tức bằng tiền thì FPT trả rất cao. Quanh từ 20 đến 25% một năm. Thì nếu như đầu tư 1.000 cổ phiếu FPT vào cuối 2013 với giá có 35 triệu đồng đến 36 triệu đồng, 37 triệu đồng. Thì đến cuối 2022 có được 3.816 cổ phiếu. Đấy là từ việc chia. Còn cổ tức bằng tiền mặt nhận được tổng cộng là hơn 40 triệu đồng. Nếu tái đầu tư thì có thể mua được khoảng độ 1.000 cổ phiếu FPT tiếp. Thế như vậy là với 35 triệu đồng cuối 2013 mua 1k cổ phiếu 1.000 cổ phiếu FPT thì đến 2020 thì có thể đạt được 4.516 cổ đến 4.916 cổ phiếu. Tức là số lượng cổ phiếu tăng gấp 4,5 đến 5 lần. Và cổ tức riêng cái năm 2022 nhận được là có thể đạt từ 8.5 đến 9.3 triệu đồng. Thì quý vị thử thấy xem riêng cổ tức tiền công nó đẻ ra tức là cái dòng thu nhập thụ động ấy. với 35 triệu ban đầu ban đầu năm 2013 thì nó tạo ra tới khoảng độ 24 25 phần trăm đến 30 phần trăm cổ tức 25 phần trăm cổ tức bằng tiền cho chúng ta thì nếu mỗi năm mà chúng ta chỉ cần mua 1.000 cổ phiếu FPT thôi thì chúng tôi tính trung bình cả thấp cả cao thì trung bình mua 50 triệu đồng 1.000 cổ thì tức là số vốn chúng ta tích lũy năm nào cũng khoảng 50 triệu trong 10 năm qua thì số vốn là khoảng 500 triệu thì cuối 2022 cuối 2022 ấy ạ có số lượng cổ phiếu chúng ta có thể thu được là 24.000 đến 26.000 cổ phiếu tùy vào cái việc cổ tức tiền mặt chúng ta mua cổ phiếu được lúc nào cao hay thấp tức là tái đầu tư đấy và dòng cổ tức chúng ta đạt được là 44 đến 48 triệu đồng trên năm còn nếu tính tổng tài sản là 2,25 tỷ đến 2,5 tỷ. Đó. Thì cho thấy một cái sức mạnh tuyệt vời. Đúng không ạ? Nếu chúng ta tích lũy được nhiều hơn cái dòng tiền của chúng ta, cổ tức của chúng ta chẳng hạn. Nó mà đạt khoảng 2 300 triệu, 4 500 triệu chẳng hạn thì lúc đó là chúng ta tự do tài chính. Và xin thưa với anh chị, FPT ấy, ví dụ ở trường hợp này cái cổ tức một năm đó sau 10 năm chúng ta bỏ vào thì cổ tức một năm chúng ta cũng được gần 50 triệu rồi đúng không gần 10 phần trăm so với số tiền bỏ vào trước đó nhưng mà hàng năm nó vẫn tăng giá rất mạnh tăng cổ phiếu tăng giá rất mạnh thế thành ra số gốc là 500 triệu nó có thể tăng lên khoảng 2 tỷ 2 đến 2 tỷ rưỡi đúng không đó, lại còn mang lại cái dòng cổ tức rất tốt thì khi quý vị nhìn vào cái giá trị của dòng cổ tức nó tăng lên hàng năm thì quý vị lúc ý sẽ kiên nhẫn giữ được dài hơn dài hơn rất nhiều đúng không ạ và đặc biệt khi giá cổ phiếu xuống thấp thì quý vị sẽ thấy rằng à trước đây tôi bỏ ra 100 triệu tôi mới mua được nghìn bây giờ 80 triệu tôi mua được nghìn rồi thế thì 100 triệu mua được 1.250 cổ thích quá Đó, tư duy nó sẽ khác đúng không ạ thì trên đây là những chia sẻ của tôi về cái năm cái giá trị cốt lõi của tích sản cổ phiếu À, rất hy vọng nó sẽ cung cấp được nhiều thông tin hữu ích đến quý anh chị để quý anh chị có thể hiểu hơn về tích sản cổ phiếu. Và ở nội dung tiếp theo tôi cũng sẽ chia sẻ đến anh chị. Vậy cái vấn đề như là quyền lợi cũng như trách nhiệm khi tham gia cái cộng đồng tích sản cổ phiếu tự do tài chính của ACFIN Việt Nam.